Cô đang dành cho ai đây bao nhiêu thương tư tàn hòa phai Cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được hình bóng Bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi sống yêu ban đầu Chẳng ngầu lo bên nhau ăn lá câu Đêm thu lại lo không sao đâu chia tay chẳng đau lâu Phải chẳng em đem tình yêu cho người con tim em thấy lặng để niềm đau thấy bao bắn hồng bước chân anh đi về chẳng còn nay mong được dăm hai ba năm dòng để giờ nghe tiếng em đi theo trong nước mắt hoa tiếng đau người đánh sao bao ngày trong mong đông đời buông dài ta chia tay tan phai giấc mơ một lý do anh sẽ thôi mong chờ vì em là ai trong lòng tôi mà mang niềm đau bao ngày qua vậy là coi như ta phải chẳng em đem tình yêu cho người khác